anh này nè Nó chóng mặt rồi Nó nó nó bụt quá Cho thấy điện thoại Vậy bà mít Gì em nữa Bữa nay là né hai má ra đi Dễ gì ăn không được Có mày không béo thì nước à Uống đi giờ Không, ngược được đấy. Cái gì ngược được Mày Em ăn mình trúng trộn nên nó bị hơi bị từ đối với không anh Má này giờ uống mà à. bị thèm bia không biết từ sao nữa Để được uống nữa gái nhiều cái đòi lắm này mà anh thôi rồi anh không gái nữa để vô hình anh á hình anh không biết gì hình gái á ai kể nhiều cũng được bé cái là không nhiều nha chưa không được chưa biết thôi nha anh Huy còn tôi nghe không nhiều này chơi xanh chính nha nhưng mà ai cần là quậy hát được nha <laughs> ai hát gì nhờ bốn bốn triệu bản bây giờ hát game ờ, bầu cua tôm cá này kia thôi anh lấy 3 triệu này không được bạn này lấy bốn bán này lấy hai triệu thôi như nào như nào như nào hai triệu đó con chín rồi ai à ai à hoài vậy anh sao như nào này là hai triệu rồi lại long đen à ờ long đen là bao nhiêu ấy này thôi sắp đủ đủ đi thôi đủ đi cho uống hết luôn đi đấy cái gì vậy thì dốt cho đủ vào rồi đấy sao mà canh được cho bấm cái đè còn ví dụ như hát em rồi nhầm ai á tôi à, anh đem hết nhỉ tôi cái hết nè à? do <laughs> anh dạ. hết mấy cái này thì hai triệu thôi hết game này mới là 3 triệu em đúng không anh nhưng mà iphone iphone hay samsung gì hát được hết hết được á được game này hát còn ờ được ơ em cũng chịu rồi hả em bấm cái gì rồi đó ủa ăn với sổ quá có chim đúng không chim băm ấy một đau ngon rồi được chưa đúng không phải ăn phải ăn thằng này là ai thằng này nha thấy thằng nào mà mắc lé lé là nó không có tôi đấy cúp xanh mình nhìn mình nhìn người chuẩn cực bắt cả nó hơi hãm chơi cái này mà ăn tiền ngon ha nè à. cứ dồn vô thằng à, thằng một trăm ngàn cứ thằng nào bấm ra đó ăn hết dễ chết rồi <laughs> dễ chết báo Mày tự muốn cặt gì mà đánh kỳ vậy trời Bấm chứ, rồi em bấm trước mà Dễ gì chết Bấm được rồi Bấm nhanh thế Rồi à, giờ nhớ đây nha Bấm nhanh quá anh cũng đúng Bấm đi Kiểu vừa chết xong lại bị đúng không? Tới ai? Tới ai nè hoài vậy hoàng anh rồi anh đẹp trai hả Chị gọi bạn có, có, có cần sáu muối không không cần sáu muối có cần có lông ngực không hai muối được rồi cân tim luôn chị nhỉ bị hai phát liên tục là là à, qua đúng không à đấy anh bị hai phát liên tục rồi ai ai gần à, à, anh hai ờ. phát liên tục là qua đúng không cho cho hỏi từ từ cho hỏi lại này không anh chơi sân chính đúng không anh à, sân chính à các bạn này là bạn sân chính nha game này hay là game này đừng chơi được hết em bấm đi cái này à em bấm đi em bấm đi sợ đổ vãi hay sắp bầu cua đi ai kìa Tuấn Huy à em á ai á đúng rồi bây giờ đúng không thầy biết dạ rồi bấm đi à bấm chị còn chị hả em muốn hả ờ ừ. Trời Sao mà chết được bạn đến phe mình rồi đấy đến đến phần mình còn khó, khó đấy bên nhà mặt thoát là đến phe mình đấy tè dạ. rồi bao nhiêu ai anh còn uống không không <laughs> chắc luôn là không bao giờ uống bây giờ anh bấm giùm anh thôi chết này đừng anh hơi Chúc mừng ngoại, ngoại uống bao nhiêu đâu mà Mày uống nhanh quá nhỉ Trời ơi, đang thèm muốn chết ừ, uống nữa đi cưng mới vừa nói anh họ trù mà em á bé em muốn cười nói chung mình chơi uh, mình chơi biệt người ta mình cũng phải chừa cho người ta uống mà không chỉ uống làm gì rồi ấy là nhiều ấy là từ từ xỉn đúng không vì tự nhiên mới chơi từ đầu cái xỉn không phải voi đâu, không, phải voi đâu. Chị, chị đứng lên, thì ngồi xuống hết, bạn hết bận luôn. Đứng lên, dạ. đứng lên ngồi xuống. Đúng, em tao thấy mà không đi đái là hết là đến là đến là nổ luôn. Rồi nha. Chút nữa mà dứt vô. Là, là, là, là, là, là, chịu duyên không camera bây giờ đến em hả không nhìn cái vui đâu không nay đến rồi gì để em đó ừ. sao chết được ừ. chúc mừng anh nha dạ. uống hơi nhiều rồi đó hết nữa rồi nè cái nữa nè Tè. hồi nãy người ta kêu hai cái hai cái không chịu mày bấm vô mày bấm vô bị nữa nè bị nữa nè nè cái mắt nó lé lé là nó bị đó <laughs> khẩu trang này để mình coi cho nó có dấu cái này cái này cái cái cái này cái này đàn ông có râu này cái này cái này cái này anh là có râu chết nè à thấy chưa thằng anh tròn là chuẩn rồi anh còn cái này anh và em nếu như anh không muốn là em muốn tôi sao hai bạn liên tục hai bạn liên tục rồi nha Thôi, cái này là quầy sinh tha Nếu mà quỳ vậy nữa là quỳ tha Không, tôi làm anh cũng gọi lên rồi Em ăn bé Trời ơi Em cũng uống lắm rồi đấy Anh cũng thế Em cũng uống uống Đấy Mày phải nói thế Em cũng uống Ngồi sổ toàn Hay anh cũng uống Uống đi uống đi uống đi Uống đi Hoàng Anh này có Hoàng ờ, Anh này có uống rồi Cộng vui Bé cộng với chị vui bé Đồ má đêm nay chị bông trứng cút nữa Mà tối nay ba mình ngủ chung mà Ừ Đấy, mà bốn mình ngủ chung đi Chết chung chén đun ta để thắng ông ơi gốm thật chứ em bóp em không để thắng còn gì em bóp phải sẽ đổ tươi thôi anh huy kìa bấm vòng vòng vậy đó biết mà bấm cho anh ta được chứ bấm cho mình thường đường chết không em không muốn vậy khùng vậy lắm biết nữa mà à, em có thích đâu nó mạnh luôn ha chị chưa kịp hoàn hồn đã phải ấn được này chết luôn à Tâm tâm tâm dứt quá rồi Ăn không? Thằng bấm lại đi ngang kia vậy? Chưa tí nữa đi ngang Trễ dạ, mẹ rồi ừ, Mấy giờ? Ra đầu đường mua Ăn trễ đâu? Trễ đâu? Ăn ở trên đấy mua rồi đi Ờ vậy là người đáp chở vô Tới ai rồi? Đến anh Huy á ờ, dạ. Anh Huy á Anh có không? Dễ gì em chết được Chứ giờ cho bấm giùm nha Ôi Má, nghe mình bị ừ uống luôn nè bấm xong uống luôn nè ai nói nói không phải để ở với nhậu ai à, lộn nhậu chứ mà có cái này xa này là được giá lắm nè mà bấm đi chị không thử nha luôn đi ồ bấm đi à uống đi à nãy giờ thấy uống thôi ăn chơi qua tôi lấy này quên bảo phép rồi không cuối giờ như này đi đi uống rồi đi em á đi cái này uống một cái nữa là chạy á nha đứng em bấm bốn ba cái đổ rồi đó ba cái ngoài ba cái rồi đó Ôi. ăn nha ăn nha dễ gì hoài được gì chi vậy mấy phút rồi vậy tám phút bốn lần anh à, thằng anh đề ba trước nè Quá lên đi chơi em Nhắm mắt về muốn đen thế Chơi đừng nhắm mắt Buồn quá mình uống hơi bị lè luôn á, nãy giờ hết thùng rưỡi rồi đó Cái ly của mình đang tầm bảy trịch <laughs> Mình lè là chán họ ghê lắm Đến mẹ rồi <coughs> Anh chết bạn Hoàng Anh Đi ờ, như Em chết ba trước Má Hoàng Anh đứng ra rồi chơi cái này có duyên nè Ê đứng này lên tờ vậy lên đốt khung lòng dạ, Không, cái này á Em dạ, má đi Hoàng Anh chơi cái này ăn tiền mà ngon nè à. Hoàng Anh kìa Vừa vừa thôi nha Ê nó vô cái chậm chậm chậm hồi má ở đây người ở đây người nhà say rồi say rồi say đã có rồi đá luôn mày đi say em say đã có ai Đi ngon của tôi rồi Nó còn mà cái bi ly mà nó còn đó hai người uống với nhau mà Này có cục đá nha Điêu Cục đá đó ừ. Đi Hai hai đây đây đây, nè Rót vào luôn Không là nhiều Ít thôi quá rồi cái này đầy quá rồi này có cục đá bự dạ, đó chỗ là bự đi đó ok chưa lúc anh huy em nhớ là chỉ đến đây thôi thôi uống này được ăn ăn dạ, nhang quá để anh ba phát một hai phát ba phát một thì cũng ghê đấy nhỉ anh bia hơn một ờ, hơn nửa lon bia hơn nửa lon bia mới đổi đầu rồi thì em mới sao không ngang bằng mọi người sao chết được em biết cái mẹo nó chơi rồi game này là hết chơi vậy đi biết chỉ được cái gì có mà biết không biết được đâu chào đi rồi xin cảm ơn anh dạ sẽ dạ, được đó hai chúc mừng hai bé bên dạ, đây dạ, bên đây ờ, nghe chồng với huy là không có thua đâu quậy hơi dọn ra ngoài em thôi bị gì nha còn hát nữa sướng lên vậy ai ai ai á chết là không có chơi thử mà thử đâu mà thử bấm nút cái cuối không chịu nhìn bấm nút cái cuối ghi vào app của tôi là trò chơi gà sấu không không cái này em có hả anh mình đổi cho phép được không <laughs> cái này cô đây vậy ừ, bồ cô lại hack cho cá sấu đi cá sấu đi anh tỏi tải cho tôi cá sấu đi em quá hả à? em có tải được về mà anh tải thì tải được nhanh mà anh hơi tải anh hơi tải đi chơi nó đi không chậm ừ. bấm đi về em bấm đi chưa hết cái này hả xài quá anh đi rồi thay chơi bồ cô này đi à, đi bấm kìa Ờ hả? Đúng rồi quá ai đấy nhiều chó em đó à? à ừ. chết đâu uống đi anh nhưng không vậy cá sấu ấn không răng ngược mình vãi à cá sấu à, chơi cái trò mà mập răng á hả cái này thi thoảng là có phần thắng đấy đấy là mặt cười ấy đúng rồi hôm qua ai bấm được hôm qua tôi bấm được nè nhưng mà phải mấy chục bán rồi không bằng đấy giờ đến ai đấy vậy hay quá rồi mà nó đúng nữa chắc tôi bấm nữa đã anh Huy gì mà uống thế đâu để rồi anh bấm mà ba người đó đó ba chị phụ nữ đó chị nữ bấm cái nào anh một sống hai chết đó hả chị ừ Ê, nó kia, nó chị nghe em là bấm cái này không bao giờ chết chị nghe em cái này đúng không cái này không bao giờ chết cái không à không dạ không mà hết nó chưa kêu hàng hồn luôn đó đúng không tí là nè ly cũng quá nè má ơi má quá chứ thử đấy đợi chờ đợi chờ chờ nào nói chung em cũng hết được hết á cứ chơi trên điện thoại là làm được số à, đề số máy gì chơi được hết nó chưa tập bấm thì bấm chừng nào cái răng nó ngậy đó nó kẹt nó kẹt chỗ này đó để em thử coi trời trời vậy chừng nào mới cố ba lâu lắm khập răng ở đấy là trên này nhanh ha cũng bảy sáu chín kia thôi vậy cho dính thôi cái này tới hai mấy luôn bốn thay rồi ôi cái này nhiều quá à. thay rồi thay thay sai chứ chơi này ít thôi em mình bấm nhanh như thế rồi giờ chết rồi bấm rồi mà giờ đến lượt đúng không em chơi game vui hơn chơi game vui hơn đấy chơi vui hơn đấy bỏ vui hơn bỏ này đi chơi vui hơn cái kia chơi sáu đi chơi sáu đừng có kia nha đù quá đồ má thằng lồn đâu nói lại cái đó coi nói nghe coi má thằng lồn gọi ai không chú à cái ly luôn chậm nha gọi nhạc thế tắt cái nhạc rồi đó ừ nó hơi bị đôi trí nó ờ nó không có tập trung được vì đến em mới bị em khó thở chậm nữa là bị luôn Điều say thật đấy tụi nó chắc ngủ ngon lắm say bỏ mẹ luôn á tụi hả ờ đến em á rồi tối nay quầy ngủ đâu nè dễ chết tôi được Úi rồi Mày sống chết nổi Khó chết lắm Hôm qua chơi này khó chết đầu tiên rồi. đi con, bấm đi Thế hai mấy cái gần mấy Mười mấy à 16 Quá chết rồi, dễ thì chết ăn được Không rồi Chết chắc rồi Mà ăn chết rồi biết hết rồi, biết manh thấy rồi Rồi, ờ, bốn người mình mẹ thấy không? Ờ, bí manh khỏe, bí manh khỏe rồi Bí bóng này bé, Chắc chắn là uống này Ghê ghê À chưa Ôi Ôi Ghê quá Tại sao tại sao tại sao Nói điều ấy Nói điều ấy à Nói điều á Trời ơi điều á Ý là cái sẽ uống á Đúng cái thùng bia em ấy à À thì còn cái liều Lấy liều á Rất là nổi ừ. Rồi Ê Hoàng anh đi sáng số đề hơi bị ghê ha Kìa Còn anh kìa Bác trưởng tâm linh không ngủ được đâu Còn anh ngủ rồi Này uống này đó vô đẩy vô vô vô đưa đây đây lấy nhanh thắp nhường cả <laughs> đều đèn vai đẩy ra ờ nhưng mà không trúng <laughs> đó sao biết mà bấm sao chết vậy muốn uống hả ừ như thế béo em không có béo rồi con kia nó nóc bớt nó còn uống lòng đòn nữa mà uống cho bằng ấy cái nó lòng đòn rồi đúng không cục đá uống nữa kìa đá tao ghê ăn ơi anh à ừ. chạy luôn dễ chết em được chết luôn chị kìa vãi trưởng mấy bố bây giờ coi giùm mình nè hoài 15 Em cần <coughs> rất thừa thôi Lấy hai đây? Rất còn thừa thôi Bé em bám cho Em rồi, em Huy Con nghe gì? Chẳng à Đếm đầu người đi Quậy kìa Sao chết quậy được? Quậy hát mà dễ đi chết quậy Mày chết Đến em à? Ừ Đi mình cứ nhau bao nhiêu? 201, 60, 65 25 Anh à? Anh á Nhanh giữ Không chết được đâu Sao chết được Sao mà chết được Thuộc nhà bà con tép À gì bà con tép dính trên mấy con mèo đúng không? Gì? Con tép dính trên mấy con mèo Này uống đi con Anh, anh ơi Quạo nha Anh làm gì em? Chồng này giờ Con ơi anh em còn hát game đồ cho điện thoại cứ alo uống rồi nó lại bị mắt nữa lại khóc nhiều bia quá em á vâng dễ chết em được thôi đừng có ăn gian má ơi chơi không nổi xin không xin đấy ờ không xin thì cứ uống anh huy rồi dễ chết em được ờ không tới em rồi không tới em rồi rồi nghe em bấm luôn này cùng đi cho vui hả thôi bỏ không dơ lộ rồi nhưng mà quên á hồi nãy đâu bấm được cái này không được bấm hộ ống hộ đờ nữa nha ống đồ đờ nữa trong tương tương chịu đờ đờ đầu á không được nhờ đâu người ta chủ yếu là người ta được bấm một cái chị dày quá bấm cái là double đúng không ờ ừ uống uống cho double luôn nè dở ra mày thằng lắm <laughs> em ơi bác em phải em phải nhìn rõ mặt thằng này thằng đầu coi cái thằng nào mỏ méo là nó bị đó đúng đâu mà má hoàng anh đúng rồi mà thằng này mua thằng là em bấm hoàng anh đúng là đẹp đời nhất là không bao giờ dượm rồi thằng nào muốn tôi bắt chặt đấy <laughs> lâu đừng mới chọc thằng nào có cậu đâu dê em bấm đi bấm lẹ đi còn cả đống mà <laughs> em đen thì sao anh đậu cũng hành chị còn nhớ ngày năm sáu đầu tiên em còn chết đâu cái kính tí không thì mới cười Ừ, cứ mình chơi không cần chơi nhanh làm gì cũng giờ chơi nhanh uống nổi nó mới sợ 16 cái mà uống còn lắc lư nè trời ơi mình uống như đó rồi hả ừ ăn nè dê còn bảy lon tròn cậu chết thì anh của em đều được chứ ít lắm ít luôn đấy mọi người cứ ép cho quả chết đi bé ăn thôi là mỏ nó gì vậy nó lại đi lên cạnh bây giờ cái này dạ. chó sung vậy anh em cần hát game cứ alo cho phi không đến em rồi không đến em rồi sao còn bảy cái được rồi ăn á vậy dễ chết được gì dạ. đó nó tới dây ra nè mấy người gãy á em á dây đấy dạ. ủa trời thì anh con này đi lên con này đi em biết con nào nó sẽ chết trai trai bên trái gái bên phải cũng dạ. bây giờ không có nhiều à, bây giờ vợ chồng giấy đen rồi vào giấy đen rồi dễ gì anh em mình phải đoàn kết anh ạ không đoàn kết ở đâu anh em mình phải đoàn kết nữa anh em con này ai tặng cho anh em bảy em mới nữa nè bẩn vâng, em à nó làm gì em biết đâu con à hình như con à tiếng anh đấy nè Đến là ăn đi em, chị không biết ăn này Đến này hả? Ừ Nó ngon mà Có này chấm cái gì? Giờ mới uống Chấm cái nào ngon, cái này cái thôi Muối, cái dở Cái muối, cái này ngon, một tầng ngon Được không? Em nghĩ là ngồi sổm là không chết Anh em nào cần hết ghen như vậy Đến lúc em ngồi sổm chưa uống có nào luôn ừ. Đâu, đâu, đâu, đâu, đâu Liền lập tức á Kệ nha, kệ nha Trong tên này nó, nó nằm chết Ê, trời ơi, dọn thẳng luôn rồi Giờ ăn bóc tay rồi đó Dọn thẳng luôn rồi Đồ uống ăn bóc tay rồi đó anh em cần hết game nè mấy cái game này nè trên điện thoại thì cứ alo cho mình số điện thoại là 09097040 số điện thoại mình để ở dưới mô tả dạ. anh em cần thì cứ alo nha